Xin chào tất cả các bạn, ngày hôm nay thì ờ, công ty thiết bị điện tử nghe nhìn Trần Anh để làm một cái video để giới thiệu với các bạn cái sản phẩm là máy nghe lén theo dõi vợ chồng ngoại tình định vị ô tô xe máy. Đấy thì ờ, đây, đây là cái sản phẩm ờ, X10. Thì các bạn có thể mua hàng các bạn để qua trực tiếp trụ sở ở Hà Nội hay ở Sài Gòn để các bạn kết hàng. Với cái sản phẩm này là các bạn có thể định vị này, theo dõi này, nghe lén. Thì tôi sẽ đi đi vào chi tiết giới thiệu cách sử dụng và cái tính năng của sản phẩm cho bạn xem nhé thì đây đây là cái à, thiết bị định vị này đây tôi sẽ cho gần cho các bạn xem này đây đây là cái à, sản phẩm thiết bị định vị X10 rất là nhỏ đấy các bạn ạ nhìn này nhưng mà rất nhiều tính năng luôn nó chỉ còn chưa đầy hai bằng à, chưa đầy hai ngón tay cái này thì dùng pin sạc đây cái chỗ là sạc của nó này đây sạc đây là trên này là sạc còn dưới này là chỗ lắp sim khe lắp sim này khi các bạn mua khi bạn mua sản phẩm thì tôi sẽ tặng cho bạn một cái sim đây đây là cái sim này sim uh, tôi đã lắp một cái sim ở đây rồi đấy đây uh, bên dưới này là cái uh, dây cáp sạc này đấy dây cáp sạc đây là một bộ sản phẩm một cái hộp nó này còn đây là cái băng keo hai mặt để các bạn dán cái băng dính này vào cái làm châm này làm châm vĩnh cửu này hoặc các bạn dán vào khung xe hay là các bạn vùi cái cái này nắp cái này vào trong những cái nào ngóc ngách của cái xe máy hoặc xe ô tô để mà định vị nghe nén à, thì đi ờ, đi vào ờ, chi tiết thì tôi sẽ test cho các bạn cái sản phẩm về cái sản phẩm mà thiết bị định vị này nhá đây thì cái tính năng của nó này nó sẽ bao gồm tính năng gì đây này cái thiết bị định vị mà này có những tính năng gì các bạn này đây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 nắp hay là bạn làm là sao để cho con cái này nó vào trong ô tô hoặc xe máy chỗ nào cũng được nhé đây tôi đã kết nối cái ờ, thiết bị định vị và cái app của chúng tôi rồi đây thì cái app của nó thì sẽ là đây bạn khi bạn sử dụng bạn tải cho tôi cái app iK này này điện thoại ờ, Samsung hay là iPhone là đều dùng được hết đấy các bạn đăng nhập vào thì cái tính năng đầu tiên là tính năng định vị đây tính năng định vị của nó các bạn này đây chẳng hạn như là cái phần cái người này là chính là cái thiết bị của tôi đang ở chỗ nào này thì zoom bạn xem này nó rất là chi tiết luôn này đấy nó sẽ có rất là chi tiết đấy nhà tôi là cạnh cái quán cà phê Bitcandon này là sát nhau luôn này ở đường Hiệp Bình này đấy, Thủ Đức Hồ Chí Minh Việt Nam đấy có tên đường quán cà phê hay nhà nhà nghỉ ví dụ các bạn những cái xe nó để các bạn định vị nó đi vào nhà nghỉ là các bạn biết ở nhà nghỉ nào luôn đấy rất là chi tiết này đấy xung quanh các quán cà phê tên quán cà phê này tên đường này đường số mấy này đấy để tính năng định vị này có nghĩa là các bạn là khi các bạn là định vị các bạn cho cái thiết bị định vị kia vào trong cái xe ô tô thì nó sẽ dẫn đường các bạn đi theo luôn đấy là tính năng định vị tiếp theo giới thiệu các bạn là cái tính năng uh, hàng rào điện tử nhá đây các bạn nhìn nhận là tính năng hàng rào điện tử này đấy thì cái tính năng hàng giao điện tử này đây các bạn này các bạn này tăng này tăng khoảng, khoảng khoảng cách này trong cái ô tròn này ở giữa là cái là cái thiết bị khi các bạn khoanh vùng rộng ra là bấm nút cộng này thì nó ở trong một cái vùng tròn như này là đây là từ đây ra đây là 200 mét thì khi cái định vị đi ra khỏi vòng hàng rào điện tử này nó sẽ báo cảnh báo về cái điện thoại các bạn nó cảnh báo tút tút tút tút vào cái điện thoại này là cái là cái thiết bị này đang di chuyển rời khỏi cái vị trí các bạn các bạn có thể cài đặt là 100 mét vòng tròn này 100m này 200m này đây tôi tính là bán kính nào 500m này đấy rất là nhiều ấy luôn đây thả như tôi đang cài đặt cái vòng tròn bán kính là 100m này đấy thì khi cái thiết bị ờ, định vị này nó di chuyển theo cái xe ra ngoài nó sẽ báo cảnh báo tiếp theo là đến đến nghe quỹ đạo lịch sử có nghĩa là lịch sử di chuyển đấy nó theo tính theo ngày này ngày hôm nay này hôm qua này các bạn có thể tùy chỉnh theo ngày hôm qua đi những đâu thiết bị này nó di chuyển những đâu này và tính năng là tắt bật từ xa đấy hạn như tắt bật mình có thể đây gọi là vì musita mình tắt mình lúc nào mình bật thì mình dùng và có một tính năng nữa là tính năng rất là ok luôn là tính năng nghe nén tôi sẽ cho các bạn xem tính năng nghe nén này đấy. đây thì ờ, với cái tính năng nghe nén này thì ờ, các bạn sẽ có một cái sim thì mua thì tôi sẽ tặng vào cái sim này tôi đã lắp cái sim này vào đây đấy cái sim này thì đây là cái số điện thoại cái sim đấy thì khi các bạn gọi vào cái số cái số điện thoại đấy ở trong cái sim này tức là cái cái có định vị này nó lắp một cái uh, sim có cái số điện thoại này các bạn gọi vào này đây là cái số điện thoại của nó này số điện thoại tôi sẽ gọi vào này thì khi ở trong xe người ta nói chuyện gì là mình nghe tiếng hết đấy đang gọi này nó sẽ tự động trả lời nhá để ra ngoài này đấy nó gần nhau nó vọng tiếng để tôi để cái định vị xa này đấy tôi để đi xa này thì các người nói thì nó sẽ thu vào đây đấy nó thu vào gần thì nó sẽ hơi hơi bị ồn ồn tí nhưng mà khi xa nó như nó đang thu ghi nệ ghi nệ nghe nén tôi vẫn để nó hơi gần thì nó sẽ vọng vọng lại để xa thì luôn này tôi đã để thiết bị sang phòng khác này nó đấy người nói này bạn sẽ thu âm được nhá đấy mình sẽ thu âm được đấy là tính năng nghe nén thì các bạn mua hàng thì các bạn thể qua trực tiếp cửa hàng Hà Nội Sài Gòn tôi sẽ tắt đi này